hôm nay em nói em cần đôi tay Ôm lấy em và dắt em đến những chốn yêu xa ngàn mây Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày Chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong Chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu Có em thật âm áp như một bài hát anh phiêu Mình giữ nhau thật chắc nhé nếu đi ta cùng đi Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí Giờ gió đông lạnh giá lắm cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn việc của em là yêu anh có mưa rông thì để anh lo chẳng hứa xua được mây đen nhưng bình yên khi bên anh tìm thấy em người anh yêu lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều hôm nay Em nói em cần đôi tay Ôm lấy em và dắt em đến những chốn yêu xa ngàn mây Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày Chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không vì anh ôm được môi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu Có em thật âm áp như một bài hát anh phiêu Mình giữ nhau thật chăm nhé nếu đi ta cùng đi Mọi bao giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí giờ gió đông lạnh giá lắm cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn việc của em là yêu anh có mưa rông thì để anh lo chẳng hứa xua được mây đen nhưng bình yên khi bên anh tìm thấy em người anh yêu lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều mình giữ nhau thật chặt nhé nếu đi ta cùng đi mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí giờ gió đông lạnh giá lắm cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn việc của em là thì để anh lo chẳng hứa xua được mây đen nhưng bình yên khi bên anh tìm thấy em người anh yêu lúc yêu thương tượng như nắng cuối chiều từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều